Xin chào anh chị nhà đầu tư. Quay trở lại cái chương trình định giá cổ phiếu ở phần 44 này thì chúng tôi muốn giới thiệu đến việc định giá cổ phiếu VSC. Thì à, định giá cổ phiếu VSC chúng tôi cho rằng là rẻ nhưng trước mắt nó gặp một khó khăn khá lớn đến từ cái việc chu kỳ cá tra đi xuống. À, về các cái nội dung liên quan đến Vĩnh Hoàn thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu điểm qua về cái cổ phiếu này. Đầu tiên giá biến động 52 tuần từ 59 đến 115 Số lượng cổ phiếu lưu hành là 183 triệu 377.000 cổ phiếu, giá thị trường là 62.000 đồng, vốn hóa thị trường là 11.369 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu năm 2022 là 7.696 tỷ đồng, EPS năm 2022 là 10.815 đồng, ROE tức là hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân 5 năm của nó là 26,5%, P/E bằng 5.74 lần, P trên B bằng 1.52 lần của tức tiền mặt là 3.2%, tức là trả khoảng 2.000 đồng trên một cổ phiếu. Thì đây là giá vào ngày 13 tháng 2 năm 2023. Tiếp theo, về các cái sản phẩm chính của Vĩnh Hoàn có thể nói là đầu tiên chính nhất đó là các cái sản phẩm liên quan đến gọi là cá cha. Ví dụ như là phi lê cá cha là nổi tiếng nhất. Ngoài ra còn rất nhiều các cái phụ phẩm khác uh, có thể sản xuất ra ví dụ như snack về da cá cha này hay là sản xuất collagen cũng rất nổi tiếng và mang lại cái hiệu quả khá cao cho Vĩnh Hoàn những năm qua. Rồi năm 2021 22 thì Vĩnh Hoàn có thêm đó là về bánh phồng tôm Sa Giang. Thì từ khi Vĩnh Hoàn mua thì hiệu quả kinh doanh của công ty này cũng tăng gấp rưỡi gấp đôi và công ty này đã bổ sung vào cái hệ sinh thái của Vĩnh Hoàn rất tốt bởi vì Vĩnh Hoàn có được cái hệ thống phân phối rất mạnh rồi là uh, xuất khẩu ở bên Mỹ. Thế do đó là khi mua thêm Sa Giang thì uh, Vĩnh Hoàn có thể tận dụng được những cái lợi thế của mình, từ đó giúp cho Sa Giang tăng được cái doanh thu và lợi nhuận. Có thể nói là thấy ngay kết quả trong năm 2022. Thì uh, bây giờ Vĩnh Hoàn thì cũng được đánh giá là một cái công ty công nghệ cao trong cái lĩnh vực thực phẩm, tức là hiếm hoi, hiếm hoi ở Việt Nam được đánh giá như vậy. Tức là họ đã tận dụng được rất là nhiều từ cái con cá tra đó thì thông thường ở trên thế giới người ta cho rằng là cái phi lê thôi ấy, thì nó chỉ chiếm đâu khoảng độ 40% giá trị con cá con cá thôi còn lại những phần khác ấy, thì đa phần những cái công ty à, sản xuất cá bình thường thì không tận dụng được đáng bao nhiêu cả thì do đó cái giá trị của con cá trà nó mang lại không quá lớn tuy nhiên Vĩnh Hoàn thì cũng đã khai thác được nó về cơ bản là tương đối cao tương đối cao và đây là công ty cá tra chắc là lớn lớn nhất thế giới và gần đây thì cũng có cái thông tin liên quan đến cái việc à, Mỹ về cơ bản là áp thuế cũng như là hạn chế nhập khẩu cái cá da trơn của Ấn Độ thì từ đó cũng góp phần giúp cho các cái doanh nghiệp thủy sản đặc biệt là các doanh nghiệp cá tra ở Việt Nam trong đó cụ thể là Vĩnh Hoàn là một doanh nghiệp xuất khẩu rất lớn vào Mỹ có thể được hưởng lợi trong cái năm 2023 này đó là sơ qua về cái các cái sản phẩm cũng như là cái vị thế của Vĩnh Hoàn đối với cái mảng kinh doanh của mình. Tiếp theo là đánh giá về cái sức khỏe tài chính của Vĩnh Hoàn thì chúng tôi nhận thấy rằng là họ có một cái sức khỏe tài chính thì mạnh mẽ. Thì à, chúng ta có thể thấy vốn chủ sở hữu nó tăng rất mạnh qua các năm. Nếu như 2015 có 2089 tỷ thì đến 2022 thì nó đã lên đến 7696 tỷ. Thì nguyên nhân chủ yếu đến từ cái lợi nhuận của Vĩnh Hoàn làm ra về cơ bản là tốt và lớn thì từ đó là giúp cho cái nguồn vốn của họ tăng rất mạnh thứ hai là về cái hàng tồn kho chúng ta có thể thấy là tồn kho của Vĩnh Hoàn cũng có dấu hiệu tăng đều và nó phản ánh một điều đó là Vĩnh Hoàn cũng có sự mở rộng kinh doanh nhất định tuy nó không quá lớn nhưng mà cũng có sự mở mở rộng kinh doanh nhưng mà chúng ta nhìn thấy năm 2022 thì hàng tồn kho tăng mạnh khoảng gần 1.000 tỷ từ mức 1.793 tỷ lên 2.713 tỷ thì nguyên nhân chủ yếu là do cái sức bán cá tra trong cái quý 4 nó có yếu đi yếu đi từ đó làm cái tồn kho nó tăng lên và trong cũng trong năm 2022 này thì đặc biệt là ở quý 3 thì hàng tồn kho của uh, Vĩnh Hoàn thì cũng ghi giảm giá một phần đó một phần thì nguyên nhân là chủ yếu là do quý 4 2022 quý 3 quý 4 thì giá cá tra cũng đã bắt đầu có cái dấu hiệu suy giảm suy giảm rồi đúng không ạ rồi tiếp theo về nợ vay của công ty này tuy rằng là uh, nó ngày càng lớn nhưng mà trong số đó thì lại cái khoản tiền tương đương tiền cũng như khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ở đây chủ yếu là gửi ngân hàng nó cũng rất lớn chính vì thế cho nên nợ vay ròng của Vĩnh Hoàn về cơ bản có 68 tỷ đồng thôi thì tức là có thể coi là công ty này gần là không có nợ vay được đúng không ạ và một trong những phần vay nợ của Vĩnh Hoàn thì chúng tôi đánh giá đó là cũng hơi hơi rủi ro một chút xíu thôi tức là công ty này đã đầu tư vào cổ phiếu và cũng phải dự phòng mất mấy chục tỷ thì chúng theo chúng tôi thì ờ, Vĩnh Hoàn thì cũng không nên đầu tư vào cổ phiếu mà họ nên có dư rất nhiều tiền ví dụ EPS năm nay lên đến hơn 10.000 đồng mà trong khi cái nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của nó không lớn thì từ đó Vĩnh Hoàn nên trả cổ tức cao hơn thì từ đó định giá cổ phiếu Vĩnh Hoàn nó có thể sẽ tốt hơn tốt hơn đó thì đấy là giả định là như vậy đúng không ạ Tiếp theo về cái tỷ lệ chiếm dụng vốn của Vĩnh Hoàn thì ở đây là chiếm dụng vốn thì được 1.495 tỷ nhưng bị chiếm dụng vốn thì nó lên đến 2.435 tỷ. Thì đây là một cái đặc thù chung của các cái doanh nghiệp xuất khẩu. Ví dụ như là ANV cũng thế hay là ví dụ như ngành khác như Vico Stone tỷ lệ chiếm dụng vốn còn bị lớn hơn rất nhiều. Đó điều này là các cái doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ chủ yếu chủ yếu gặp phải trường hợp này trường hợp này bởi vì sao bởi vì cái hoạt động ví dụ như là chuyển hàng sang Mỹ vân vân cái thời gian nó cũng khá là dài khá là dài cộng thêm thì đa phần thì cũng mình cũng cần phải chuyển hàng trước chuyển hàng trước sau đó họ mới thanh toán thì khi chuyển hàng cái quá trình ra sang Mỹ nó cũng mất cái, uh, ví dụ như cá tra chẳng hạn thì là đi đường biển đi đường biển thế thành ra thời gian mất khá dài khá dài đúng không ạ thế từ đó là cái câu chuyện là họ phải có một cái lượng tiền đủ dài đủ lớn để cho đối để cho cái cái cái lượng hàng ấy nó liên tục gối đầu nhau đúng không ạ ví dụ như nếu bán ngay trong nước thì tất nhiên là cái chiếm dụng vốn nó sẽ ít rồi bị chiếm dụng vốn sẽ ít nhưng mà bán xuất khẩu nó đặc thù là như vậy đúng không ạ thậm chí nhiều khi thì cũng bán gọi là ký quỹ hoặc là các đối tác ở nước ngoài đều là những đối tác rất lớn chẳng hạn đúng không ạ nhưng chuỗi siêu thị thì mình phải tuân thủ theo các cái quy định của họ đúng không ạ đó và cái ờ, nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu như đã nói có 68 tỷ tương đương với 0,88% thôi đúng không ạ tỷ lệ chiếm dụng vốn thì à, là 61,4% nói chung là có cải thiện so với những năm trước nhưng vẫn ở mức tương đối thấp nhưng mà do cái sức khỏe tài chính của Vĩnh Hoàn là rất mạnh đúng không vốn chủ sở hữu lớn tiềm lực mạnh thì do đó là về cơ bản đánh giá sức khỏe tài chính là lành mạnh đúng không? và mạnh mẽ thì cổ tức tiền mặt của công ty thì luôn luôn duy trì ở mức khoảng độ 20 25% trong nhiều năm qua thì chúng tôi đánh giá là cái mức cổ tức này thực sự là chưa xứng tầm đối với Vĩnh Hoàn bởi vì cái EPS nó đã tăng mạnh trong những cái thời gian qua ví dụ như 2022 đã lên đến 10.800 đồng thì nếu mà Vĩnh Hoàn trả khoảng độ 5.000 đồng chẳng hạn hay 7.000 đồng thì rất hợp lý thậm chí Vĩnh Hoàn có thể trả nhiều hơn do cái công ty này nó không còn tăng trưởng nữa ờ, không còn tăng trưởng nhiều nữa đúng không ạ thì khi đó thì định giá rồi này góc nhìn về Vĩnh Hoàn nó sẽ khác tiếp theo là về cái kết quả kinh doanh à, thì à, về cơ bản năm 2022 là một cái năm có kết quả kinh doanh kỷ lục với doanh thu thuần lên đến 13.239 tỷ. Về cơ bản là tăng trưởng những 46,13% so với một năm 2021 cũng rất cao, đúng không ạ? Rồi tiếp theo là lợi nhuận gộp thì tăng 69,36% do cái biên lợi nhuận được cải thiện. Ở ờ, tiếp theo lợi nhuận dòng thì tăng tới 78,75% so với năm 2021 đạt đạt 1.977 tỷ có thể nói là một mức rất kỷ lục đúng không ạ mức này cao hơn mức rất cao của 2018 lên đến hơn 500 tỷ hơn 500 tỷ thì đây là cái năm đạt kết quả kinh doanh kỷ lục của kỷ lục đúng không ạ ROE thì đạt tới 33,6% tuy vậy tuy vậy tuy vậy thì ờ, bóc tách ra những quý gần nhất cụ thể là quý 4 năm 2022 thì có thể thấy rằng cái việc kết quả kinh doanh của Vĩnh Hoàn trong ngắn hạn đã tạo đỉnh vào khoảng độ quý 2 năm 2022 rồi và nó đi xuống vào quý 4 năm 2022. Thì quý 4 doanh thu đạt có 2.484 tỷ giảm giảm 7,76% so với quý 4 2021 đạt 2.693 tỷ. Tương tự như vậy, lợi nhuận gộp thì cũng chỉ đạt có 474 tỷ, giảm 25,17 26,17% so với cùng kỳ 2021 về lợi nhuận ròng lợi nhuận sau thuế thì đạt có 190 tỷ thôi thuộc cổ đông đấy giảm mạnh 57,96% so với mức 452 tỷ của quý 4 năm 2021 đó thì điều này cho thấy đầu tiên là khẳng định là 2022 là một năm đạt kỷ lục với kết quả kinh doanh đã rồi tiếp theo cái giờ kết quả kinh doanh của Vĩnh Hoàn đang đi xuống và quý 4 là có cái dấu hiệu đi xuống khá mạnh khá mạnh thì cho thấy là một cái xu hướng trong 2023 là kết quả kinh doanh khả năng rất cao sẽ giảm so với năm 2022 đó đó tiếp theo là về cái dòng tiền thì chúng tôi đánh giá rằng vụ Vĩnh Hoàn là dồi dào thì ở đây là dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 thì cũng lên đến 1.199 tỷ ờ, nguyên nhân chủ yếu đến từ cái hiệu quả kinh doanh của Vĩnh Hoàn cao lợi nhuận lớn thì khiến cho cái dòng tiền từ hoạt động kinh doanh rất là mạnh mẽ đúng không ạ hoạt động đầu tư thì âm 1.507 tỷ thì nó đến từ cái việc mở rộng kinh doanh cũng như là cái việc đầu tư tài chính mạnh đó, gửi tiền mạnh rồi tiếp theo về hoạt động à, tài chính thì là dương 669 tỷ thì công ty có vay vay thêm phục vụ cho việc mở rộng kinh doanh cũng như là việc đầu tư tài chính của họ đúng không ạ và cái lượng tiền cuối năm thì dương tăng thêm 361 tỷ đúng không ạ thì tiền của Vĩnh Hoàn như đã phân tích rất rõ ở phần sức khỏe tài chính nó có một cái sự dồi dào rất lớn do cái kết quả kinh doanh thì mạnh mẽ đúng không ạ thì chúng ta cũng không cần phải lo lắng về cái câu chuyện đó tiếp theo về cái triển vọng kinh doanh 2023 thì uh, chúng tôi đánh giá cầu cá tra thì đang yếu trong cuối năm 2022 và trong ít nhất là nửa đầu năm 2023 thì cầu sẽ yếu do suy giảm kinh tế toàn cầu và có thể người ta nhiều nơi cũng đã rơi vào suy thoái từ đó là cái nhu cầu tiêu thụ hàng hóa nói chung về cơ bản là có sự giảm sút bên cạnh đó thì cũng cần phải lưu ý rằng cái việc kết quả kinh doanh của Vĩnh Hòa năm 2022 cao nó đến từ cái yếu tố gọi là ờ, tích trữ trước của bên Mỹ ờ, do trước đó thì có xảy ra cái hiện tượng đứt gãy chuỗi cung ứng cuối năm 2021 khiến cho lượng hàng hóa của các nhà nhập khẩu bên Mỹ nó bị thiếu không đủ cung cấp thị trường. Thế thành ra là trong đầu quý 2 năm quý đầu năm 2022, cụ thể quý 1, quý 2 2022 thì người ta đã nhập rất nhiều cá, thậm chí quý 3 2022 nhập rất nhiều các cái sản phẩm để người ta lo ngại rằng à nếu mà có bị đứt gãy thì người ta vẫn có thể dư cái lượng hàng và bán thoải mái. Ví dụ trước đây sang Mỹ chẳng hạn mất khoảng độ 30 ngày nhưng mà do đứt gãy chuỗi cung ứng có khi nó mất đến 60 ngày hàng mới đến bởi vậy cho nên người ta sẵn sàng nhập cái lượng hàng tồn kho cao gấp rưỡi lên thì khi người ta nhập gấp rưỡi lên thì hàng tồn kho rất lớn và sau đó thì cái đứt gãy chuỗi cung ứng thì được nối lại thì cái việc vận chuyển nó đơn giản hơn từ đó thì người ta lại phải tính đến cái việc thôi giảm hàng tồn kho xuống để tránh động vốn thì cái việc giảm hàng tồn kho đã khiến cho cái quý 4 quý 4 2022 là tiêu thụ yếu rồi và quý 1 2023 cũng tiếp tục tiêu thụ yếu và cái đơn hàng có thể trở lại trong quý 2 năm 2023. Tuy vậy, tuy vậy như đã nói thì nó lại kết hợp với việc suy giảm kinh tế toàn cầu, từ đó khiến cho cái triển vọng kinh doanh 2023 là khả năng cao là đi xuống, đúng không ạ? Rồi bên cạnh đó thì giá cá tra thì cũng đã giảm sau khi tạo đỉnh vào cuối vào vào tầm cuối quý 2 đến quý 3 năm 2022 thì đã bắt đầu giảm, đã bắt đầu giảm. À, rồi là à, Vĩnh Hoàn thì lại có cái tồn kho gọi là có thể tăng mạnh tăng đã tăng mạnh hơn 1.000 tỷ lên hơn 2.700 tỷ thì nó do đó nó cũng có cái rủi ro tồn kho giá cao nhất định rồi tiếp theo là giá cá tuy có tăng mạnh so với cách đây hơn một năm rồi nhưng mà kết quả kinh doanh quý 4 vẫn suy giảm thì chủ yếu là do cái giá vốn để sản xuất ấy đầu vào nó tăng đúng không ạ giá thức ăn chăn nuôi tăng thế thành ra riêng cái mảng chăn nuôi của Vĩnh Hoàn về cơ bản lợi nhuận biên nó cũng mỏng rồi thêm một chút nữa là do cầu yếu thế này ra giá bán thành phẩm của Vĩnh Hoàn nó cũng không được tăng cao từ đó khiến cho khiến cho cái biên lợi nhuận nó suy giảm trong quý 4 năm 2022 rồi tiếp theo về cái mảng collagen của Vĩnh Hoàn thì chúng tôi cho rằng là mang lại kết quả ổn định và sẽ khó tăng trưởng nữa bởi vì các năm trước thì nó cũng có sự tăng trưởng nhất định rồi thì bây giờ là nó cũng khó tăng trưởng nữa về cơ bản nó gần như tới hạn rồi tất nhiên trong tương lai hoàn toàn có thể tăng trưởng thêm nhưng nó không nhiều rồi tiếp theo về cái công ty Sa Giang thì năm 2022 đã có một cái năm kết quả kinh doanh trở lại tăng trưởng rất mạnh mẽ nhờ Vĩnh Hoàn vào tái cấu trúc, tái cơ cấu lại cũng như tận dụng cái hệ thống của công ty. Tuy nhiên từ năm 2023 trở đi thì cái việc tăng trưởng của Sa Giang nó cũng nhỏ thôi, nó không lớn. Ngoài ra thì Sa Giang thì sẽ đóng góp không quá nhiều vào cái kết quả kinh doanh chung đang rất mạnh của Vĩnh Hoàn. Đúng không Từ những cái đánh giá trên thì chúng tôi cho rằng năm 2023 nhiều khả năng kết quả kinh doanh Nói cụ thể hơn là lợi nhuận của Vĩnh Hoàn có thể suy giảm mạnh thì chúng tôi dự phóng thì lợi nhuận thận trọng nhất ở mức 960 tỷ và ở mức uh, tốt có thể đạt 1.450 tỷ tức là nó giảm khá mạnh so với một mức uh, à, 1.900 đúng không? gần 2.000 tỷ của năm 2022 đó thì do đó là đánh giá đây là bước vào một cái giai đoạn đi xuống trong ngắn hạn của giai đoạn chu kỳ cá tra còn về định giá cổ phiếu của Vĩnh Hoàn thì định giá ở đây ấy, thì nó không phải là do thị cái do cái kết quả kinh doanh một năm đi xuống mà người ta định giá giảm rất nhiều độ mà định giá ở đây là tính đến cả một cái quá trình uh, kinh doanh dài hạn của Vĩnh Hoàn từ đó đưa ra cái mức giá gọi là hiện tại là tức là mức giá gọi là ừ, giá trị nội tại đấy đó chứ không phải là dựa vào một năm đi xuống mà có thể là giá định giá giảm một nửa hay giảm gì cả mà nó phải dựa một quá trình rất dài ví dụ 2023 đi xuống thì 2024 có thể bắt đầu đi lên 2025 có thể lên mạnh chẳng hạn hay vân vân rồi 2026 có thể lại điều chỉnh đi xuống thì cái việc điều chỉnh lên xuống này trong một năm ấy nó sẽ không làm cái giá trị nội tại của cái công ty này giảm sâu đâu nhưng mà về mặt giá cổ phiếu trên thị trường thì nó phụ thuộc rất nhiều vào tâm lý đám đông thì nó có thể giảm mạnh hoặc tăng mạnh phụ thuộc vào mỗi khi kết quả kinh doanh ra đúng không ạ ví dụ như năm 2022 đã có lúc cổ phiếu Vĩnh Hoàn lên đến hơn một, gần 120.000 đồng lúc ấy giá rất cao thì chủ yếu do một hai cái quý đầu năm kết quả kinh doanh tăng trưởng rất mạnh thành ra nhà đầu tư hưng phấn quá đẩy nó lên vượt quá cái giá trị giá trị của nó thì hiện nay thì cổ phiếu này đang được định giá nếu theo phương pháp PE thì định giá cho uh, nội tại cho năm tới 2023 là 68.500 đồng đây là cao hơn so với cái mức 62.000 đồng khoảng độ nhỉnh 10% một chút về định giá theo phương pháp chiết khấu dòng tiền thì nó đạt 99.600 đồng 600 đồng 99.600 đồng vì sao lại có một cái mức hai mức định giá nó chênh lệch nhau như này thì về cơ bản nếu PE ấy, thì nó mang tính chất là dự phóng cho năm 2023 thôi đúng không thì kết quả kinh doanh dự báo là đi xuống khá mạnh đúng không còn định giá theo phương pháp DCF tức là chiết khấu dòng tiền kể cả những cái năm sau nữa ví dụ 2024 2025 nó lại trở lại lợi nhuận sau thuế khoảng 2.000 tỷ chẳng hạn hoặc thậm chí hơn chẳng hạn đúng không thì cái việc chiết khấu dòng tiền thì nó là một cái quá trình rất dài thì định giá nó khác còn nếu mà ví dụ như là bây giờ là một cái giai đoạn chu kỳ cá lên ấy thì định giá PE có khi còn cao hơn DCF cơ đó và lưu ý lưu ý là Vĩnh Hoàn đang bước vào chu kỳ đi xuống của cá tra đó và chu kỳ đi xuống của cá tra thì thường là kéo dài khoảng 1,5 đến 2 năm rồi đi lên thì cũng 1,5 đến 2 2 2,5 năm đó thì đấy là cái giai đoạn như thế đúng không ạ và nếu bây giờ mà đầu tư vào Vĩnh Hoàn thì là đầu tư đi ngược thì nó cũng có sự khó khăn nhất định và cần một sự kiên nhẫn rất cao đó, nếu mà kết quả kinh doanh nó mà đi lên mạnh mẽ mà định giá lại rẻ thì tức là có sự đồng thuận cả hai hướng thì lúc ý là nó rất dễ nhưng mà lúc này thì định giá cổ phiếu thì rẻ rồi nhưng cái chu kỳ cá tra nó lại đi ngược đi xuống thế thành ra là nó không phù hợp đối với những người mà mong muốn mong muốn là một cái gì đó đầu tư nó êm thấm nó dễ chịu đó thì cái này nếu mà có đầu tư bây giờ nó là đi ngược thôi đi ngược thôi thì có thể mua nhặt nhạnh thì điều này nó cho biết rằng là khả năng cao Vĩnh Hoàn rất khó có thể tăng giá mạnh trong cái thời gian tới thì từ đó thì cũng tạo điều kiện thuận lợi cho những người mà thích tích sản cổ phiếu này lâu dài thì tức là giá cổ phiếu nó cứ đi ở cái vùng vùng tương đối thấp một cái thời gian dài thì khi tích nó đủ ví dụ một năm rưỡi sau một năm sau chẳng hạn thì khi nó trở lại cái cá tra tăng giá trở lại chẳng hạn thì lợi nhuận của Vĩnh Hoàn cũng tăng trở lại từ đó nó lại tạo một bước bứt phá rất mạnh cho giá cổ phiếu Vĩnh Hoàn có thể giống như đầu năm 2022 bay vứt mạnh giá cổ phiếu Vĩnh Hoàn đâu đó tăng lúc cao điểm là tăng gấp hơn 3 lần chỉ trong vòng có vài 3 lần chỉ trong có vài tháng đó thì đấy là Phục chia sẻ về cái việc hiểu về cái cổ phiếu Vĩnh Hoàn là như vậy là như vậy đúng không ạ trên, trên đây là những cái à, cung cấp về những cái thông tin đánh giá một cách khách quan từ những cái nguồn thông tin mà à, tin cậy của AZFIN thu được thì à, à, cung cấp đến quý nhà đầu tư tham khảo để có thể đánh giá còn à, chúng tôi thì không chịu trách nhiệm về cái việc à, mua bán hay là lợi nhuận ở cái cái vấn đề này thì đó thì xin chúc quý vị có thêm nhiều những cái kiến thức cho đầu tư của mình và xin chào hẹn gặp lại quý vị ở nội dung tiếp theo